Dạ à, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nhé Hiện tại là Phước ờ, đang quay trở lại nhà của anh Quỳnh Thanh Cường Và sau một tuần thì ảnh mất Thì hôm nay cũng là đám bằng tuần của ảnh Và có sự góp mặt của chị em của anh anh Cường luôn Họ qua để đối chất sự việc mà ôm cái thùng tiền phúng điếu đó Trời ơi, đi vô có đường sình nè cô chú anh chị. Dạ. À, vô để à, đối chất lại cái sự việc à, tiền bạc hôm bữa đó. À, tại vì à, em của em hay chị của anh Cường có nhờ mình qua đối chất lại. Dạ, rồi chào gia đình mình nha. Dạ, dạ. dạ. Em à, xin phép em ghi hình nha. <laughs> Dạ dạ dạ bữa nay bằng tuần của ảnh luôn đó hả à, đây là vợ của ờ, anh cường hôm bữa thì ờ, chị ấy có nói cái vụ mà anh chị em gì đó à, trên clip em chồng em nói nghe nói em nghe không rõ. à. nghe rồi để tiền nữa là anh ra nói em chồng nó làm đá à. từng nó tắt lên lại mà nói em nghe không rõ. rồi bây giờ là như thế nào à? sự việc như như thế nào giờ muốn đính chính lại em nói chung ra là là bữa hổm ai ai giữ ai ai giữ ai giữ tiền tiền là hai chị em của tôi á là tính dạ. là ấy là hình tiền để xong xuôi thiêu rồi về là kiểm tiền đàng hoàng xong đây là có bà chị dâu nữa dạ rồi có hai vợ chồng đứa con tôi nữa là dạ. để ngay chỗ này à. là điểm tiền ra hết đàng hoàng xong xuôi là nó dạ. ừ bây giờ được bao nhiêu vậy đó ừ. rồi là xong để là làm từng dạ. dạ. mỗi từng cho em mình xong đàng hoàng rồi từng đầu này nè xong dạ. xuôi đi rồi dạ, là tính nó đưa tiền lại cho con vợ nó bao nhiêu thì còn à. bao nhiêu để đưa cho nó có điện cho anh tài này nữa là lúc đi thiêu về điện cho anh rồi con em nó điện cho anh rồi chứ phải không điện đâu hỏi anh là tiền bạc sao rồi anh cứ việc qua đây để anh tính thì anh điện anh trả lời là anh nói là điện cho bạn gì của anh ở Cần Thơ á nói là mưa gió quá không chuyển tiền được mà cũng không có là tới được thì thôi để ngày mai đi rồi à, là bạn của anh qua gì đó rồi mấy kêu điện em em qua để tính toán tiền bạc cho xong thì tính là ngày mai anh mới điện chờ hoài cũng không thấy anh điện luôn vậy chứ anh kêu chờ anh điện mà anh kêu tôi điện nhưng mà phải chị tại vì em qua lại với anh anh kêu là là chừng nào anh à. bạn của anh qua đi rồi anh điện cho rồi qua đây à. giáp mặt rồi vụ tiền bạc cho dạ. xong dạ. rồi còn bao nhiêu thì để anh dạ. đưa làm đáp từng cho ờ. nó xong thôi còn nhiêu em đưa lại cho vợ nó dạ. chứ em cũng không lấy làm gì nói chung mình là chợi dạ thì anh tức gung đó à. thì còn tức gung nè tại vì anh tiền anh cường là anh cường là anh quay qua đây đi anh chỉ cho coi cái này là tính để cái cái cái cho cốt của nó lên cho nó thờ cho nó là à. tính làm cái cái cái cái cái cái cái cái gì à, làm cái gì để đăng cái cho cốt lên á Ờ, không à, phải bằng thờ mà dạ. làm cái gì vuông vuông giống như làm cái núm trời để cái hũ dạ. lên để thờ thì sợ mấy đứa con nó quậy. cái ờ, sự việc này á thì ta bàn em... xong vậy rồi là nói thôi bây giờ để cúng tùng thiền xong đi rồi ra là đủ hiếu gì bao nhiêu hai chị em tôi dạ, hùng vô bù vô đặng làm cho nó xong cho rồi à. nhưng mà nó không nói như vậy mà nó lại nói khác là thùng tiền chị em tôi ôm đi về bên bển hết rồi à. rồi không tính toán tiền bạc gì với anh tài hết trơn nói vậy đâu có được à vậy là do cái trời ơi đừng có vu quan vậy người ta rủa mắng chị em tôi từ hồi sao trong cái nạn cộng đồng giống chết luôn vậy có ai mà khốn nạn vậy không của em biết bao nhiêu mà nói à, giống như là anh xuống đây lại để tính chích lại cho em đi chứ đừng làm như dạ. vậy ta người ta gồ của tôi rồi tôi làm ăn nông nổi sao trời à vậy là do cái sự việc này có nhớ là cái bữa dạ. mà em lại đem bàn tính với anh xong em nói là để em đi mượn tiền dạ. về để em làm lo đám tang cho nó mà đi qua tới bên đó rồi anh đi theo em anh à. chiều tay em lại anh còn nói là thôi không mấy giờ tưởng hai chị em bay xịn không ngờ hai chị em không có tiền thì thôi trời, trời, để tao đưa ra có tiền sẵn tao đưa cho mày mượn 2 triệu đúng không? đúng không anh mới nói với em là như vậy em nói thôi để em mượn đi cái nói thôi này có tiền sẵn này mày lấy luôn đi rồi mơ mốt người ta quyên góp tiền gì đó rồi trừ lại cho bay dạ. anh nói là trừ lại đúng không anh tài có đúng rồi là em nói sự thật không bao giờ nói gian dối một lời nào có đúng là như vậy không à, chứ vậy. anh nói là anh lo toàn tắt hết trơn mà hai chị em nó gom cái thùng tiền đi rồi không có nói tiền bạc gì với anh hết trơn là không được đừng nói rồi. vậy dạ em vậy dạ à, thì nãy giờ chị nói như vậy đó chị uh, chị chị là chị là của chị của, của anh, anh, cường này là à, đó. Là à. chị ruột hủ lại là mới tới con nhỏ này à tức là ba chị em đúng rồi à, thì cái sự việc như vậy nè là không tới lui đâu em á thì cũng nhận được uh, cái uh, cái tin là gia đình mình uh, gia đình của chị hằng đây ảnh thì chết uh, đột ngột nên muốn giúp đỡ và ngay bữa hở, bữa hổm thì là trời trời mưa em không có qua trao tiền ngay cái lúc đó là thiệt dạ bởi vì qua hôm sau <laughs> nhưng mà hiện tại bây giờ cũng đang mưa nữa nè dạ, ừ. thì em không có qua được tại đường xa em tuốt bên cần thơ lận còn mình bên đi chợ ôm thì nó hơi xa đi với em đi cả tiếng đồng hồ thì mưa gió nữa rồi em không có đi rồi bởi vậy khi mà em qua thì đã xong hết rồi đã chôn cất gì đã thiêu rồi chứ thì em có gặp ngay chị hằng thì chị hằng thì chỉ nói trên clip như sự việc như vậy dạ. em thì em đâu có biết như em thế nào thiệt, em là chỉ là có em là chỉ dạ em là chỉ có việc là trao tiền cho chị hằng xong rồi em đi dạ em thì à, chỉ có việc là giúp đỡ cho muốn giúp đỡ gia đình thì trao dạ, tiền xong thì em đi nói chung là dạ. là, à, phước giúp đỡ dùm cho em nó khổ sợ em cũng khổ chị đây. chị có coi clip đó em không có nói cái vấn đề gì trên đó chứ tất cả đều là do chị à, này thì em là chỉ là trao xong tiền thì em chỉ có việc dạ em đi thôi nói chuyện mình xin dạ. em hay anh gì cũng được dạ. cũng do một phần câu này nó nói như thế nào bên dạ. đây mấy mấy mấy nói lại như vậy nhưng mà ở đây cũng không biết luôn dạ. nó không điện luôn ừ chị ơi hay là à, cưng ơi bây giờ có mấy anh nó qua vậy vậy dạ. hai chị với cưng qua đây đi dắt mặt có ba mặt một dạ. lời rồi nói chuyện người ta đã đăng youtube lên thì dậy lên đi giờ không chịu Dạ. tự nhiên đùng đùng đùng làm đã xong đăng lên ở đây hai chị em không biết gì hết trơn á dạ đùng cái mở youtube lên cái trời ơi cộng đồng nó chữ quá trời luôn nó gủa à, tanh mạnh hết trơn luôn à, thì uh, qua sự việc này thì uh, thứ nhất là do chị này em không có biết không em nhờ, có có có có khờ không có khờ không, ta khờ đâu không có khờ dạ. chỉ là là là bị cái tay tật nguyền vậy thôi chứ à. vẫn đi bán kiếm tiền được dạ, dạ rồi nghe không có gõ à. nghe nói là nó không có đưa tiền nó là để tiền làm đá tình canh nó ăn thắt dạ đó rồi nghe nghe không có gõ bữa đó luôn bu trần nghe không có gõ rồi mới nói vậy thôi dạ bây giờ bữa hổm chị nói là, à, chị nói chị không biết uh, tiền là đem đi ừ, cho không biết mà tại sao chị biết công bố 7 triệu mấy hỏi nhiêu đó rồi chị trả lời cho tôi lên youtube đi còn vâng, em yêu cầu là dạ, anh vâng, nói, nghe đi anh vâng, nói cái chiều số em gì đó. Rồi anh hãy đăng lên cái bài viết những ngày chị em nói em nói chị dâu em nói anh đăng lên lại bình thường em không có sợ gì xã hội bởi vì nè anh tôi từ đó tại giờ, vì cái bài đăng từ à. rồi anh đăng đó là không đúng như sự thật không như cái những gì chị em tôi làm cái nào là sao sao cho nên cộng đồng mạng rủa à, chửi chị em tôi quá là tôi không được tại vì cái danh dự của người ta mình phải làm đúng sự thật còn nếu mà sai sự thật cái danh dự của người ta tội nghiệp cho người ta trên tròn xã hội này nhưng mà bây giờ em hỏi lại cái vấn đề này nè đơn giản đi đơn giản thôi ha thì cứ nói đi à, em hỏi lại vấn đề chị kêu em gỡ cái thứ nhất em sẽ không gỡ em sẽ đăng cái clip này lên tiếp theo tại vì cái bữa hổm em đã trao tiền cho chị ấy em gỡ chẳng khác nào là em không có trao rồi một cái vấn đề thứ nhất nha cái thứ hai em chỉ đính chính lợi và một cái nữa em có thắc mắc là chồng chị ấy mất chị nói là chị ấy không có khờ tại sao mà tiền không để cho chồng chị làm đám mà để chị phải giữ đây đây đây, đây đứng chính nói cho nè không để để tao nói tại vì đây là chị anh tài anh trao tiền cho tôi mượn rồi như vậy đứng ở đây rõ ràng dông hồn của thằng lợi em tôi luôn dạ nó nằm ngay đó tôi dạ. hỏi hỏi dạ dạ. dạ nè bây giờ chồng cưng mất rồi bây dạ. giờ cưng tính làm sao bây không, giờ có tiền không có, có tiền không hỏi nó mới đầu tính làm sao rồi cái hỏi giờ cưng có tiền bạc gì không hay là như thế nào cưng nói cho chị biết đi dạ đi chị cái nó nói gì nè để cho nó nói đi rồi tôi nói cho nghe trời ừ. tôi không có ngàn nào chân, tôi không có xu nào chân á tiền đâu mà tôi đưa tiền này làm nhảy đừng đừng đừng vậy đó. dạ. Ờ, xong rồi đó nó ai làm gì làm đi tôi không biết tới gì chân á ờ. à, mặn gì mặn đi tôi không biết tới không liên quan tới nữa nè, còn tiền số này ờ, á cái tôi hỏi vậy nè ủa sao kỳ vậy con chồng cưng chết mà cưng nói con không có ngàn nào là sao à. kỳ cục dạ mà hôm nay không có một ngàn những túi đưa chị một ngàn để chị đi dạ. mua nước đá về cho người ta uống sao không có ngàn xu nào ai mà mà tôi biết chị trơn á dạ. hỏi vậy còn tiền số của đâu rồi à. đấy nè nhưng mà tôi đã trả cho bà minh thành một triệu mấy này không trả bà cạo đầu tôi à, tôi không dám lấy tiền đó đâu dạ. hỏi nó còn có nó không dạ rõ ràng sự thật tôi mới nói nếu cưng nó không hòa không có tiền được tôi không biết tới chuyện gì thì chị đứng ra chị làm nha chị đi dạ. mượn tiền người dạ. ta về dạ. chị lo xong rồi là cưng xong xuôi hết còn nhiêu trả cho người ta dạ còn bao nhiêu thì tao ưa lại mày rồi còn ngoài ra là tao không biết chuyện gì nữa nha nói mày nhiêu vậy thôi dạ. nó nói ai làm làm không biết tới đâu à, giờ tôi không biết ai mần gì mần có hỏi nói đúng vậy không của tôi nói không có, ờ, ờ. đó có ông nói rõ ràng đi chị không đi, à, điện thoại cho chị em em mà chị lên nói không biết nói đàng hoàng hết trơn đó cứ việc nói đàng hoàng ra rồi đi đây nè giờ là chị ờ, có gửi lời gì nói thì nói à, em thì chỉ là cái người trung gian em trao tiền em đi ai nói sao ờ, thì cứ cứ việc em quay clip lên em em quay lên em quay lên chủ yếu là chung nó bữa đó là có dượng tôi nè có anh tài đồ gõ dạ. ở đây luôn tôi hỏi bây giờ sao còn mấy tôi đi mực đi qua tới bên đó luôn đó anh tài đi theo chứ đó anh tài tính đi nắm tay vậy lại thôi tao ừ. có tiền túi nè à, tưởng tôi bay xịn này nhà tôi bay dạ. không có dạ. tiền tôi nói thôi giờ thôi mấy không tài thôi tôi đi mượn tiền của người ta rồi, dạ. em nói thật sự nói câu em mượn tiền thiệt nhưng thật sự em khổ thiệt em tính đi ra em cầm đồ em lấy tiền về để mới mốt lần lấy số tiền này trả cầm đồ chuột lại trả dạ. cho em chứ chứ bây giờ em không nói vậy rồi con này nó sợ vụ tiền bạc á là nó sợ à. thiếu nợ dạ. nó không dám nó đứng ra nó không nói gì cho nó nó không biết dạ thì uh, như... em ruột tôi không lẽ giờ tôi bỏ tôi không không lẽ không đứng ra bây giờ dạ. tôi thì nhưng giờ nhưng vậy đi thiệt nhờ cô bác sớm điền dòng họ cái với anh em cộng đồng mạng ủng hộ giúp đỡ dùm em tôi tôi rất cảm ơn cộng đồng mạng rất nhiều thiệt dạ. ủng hộ với cho xin được cái hòm để cho em tôi nó đầy nơi ăn nghỉ cuối cùng tôi cũng vui nhưng mà điều có một cái em dâu mà đi nói chị chồng mình với em chồng mình vậy là tôi không đồng ý nó phải nói lời như thế nào chứ còn như vậy ờ, không giờ chị nói như, như thế nào chị nói đi khoan khoan để cho chị nói xin chị hai nói hoàng cưng khóc là người ta nói là áp lực lớn áp lực cho cưng là không chịu cưng nói đàng hoàng chị đâu đó rõ ràng chị làm đàng hoàng chị nói đàng hoàng với cưng mà chồng cưng mất đã nói lâu rồi nếu không thương tôi không bao giờ nhưng nhưng nó khóc cái này là chẳng khác nào cộng đồng mạng nhìn vào nói chị em tôi áp bức nó hả dạ. là nó khóc sao đâu được đàng hoàng tôi không ăn hiếp chị đâu không ăn hiếp đâu nói đàng hoàng rõ ràng thôi thì ờ, qua sẽ việc vậy thì ờ, cái cái cái cái em luôn chồng em la em nói tháng lẽ giờ kêu em bỏ đi đừng dính láng tới em mới nói không được anh rồi rồi rồi phan phan bây giờ dạ em chào anh nhá dạ chào hiện giờ em em em tính em tính anh hỏi gì nè chị thì chị cũng biết lỗi rồi thì dạ. thôi xem như bỏ qua cho chị nha dạ chị em em áp lực cho nó không không có nói gì chị hết nhưng mà có cái lên lên trên cho YouTube anh đang thấy quan dạ. cái mong anh xuống đây anh quay quay lại nhưng là cái sự việc kia là không có đúng như sự thật bây giờ em muốn là chị dâu em nói làm sao mà để cho cộng đồng mạng nói dạ, dạ với em lại chứ mà nhắn tin chửi con em chồng á à, ăn cái tiền gì cúng điếu gì hết lên nói em quá trời luôn á bây giờ này em mở mạng lên trên coi điện thoại em có hết luôn chứ không có em có nhắn tin cho anh nữa em kêu anh xuống quanh lợi đi nữa có không ờ, có mà có điện ờ, em mới xuống em nè em điện hoài luôn em điện cậu tài thì máy bự chắc cậu tài điện cho ai ha ờ, mà bây giờ thì có anh mới thấy em mới thấy em mới em mới xuống nè thấy buồn nhưng mà thôi thôi khoan khoan khoan bây giờ đi bây giờ sự việc nó như, như vậy rồi thôi nó cũng qua rồi nhà mình cũng đau buồn rồi bây giờ để cho dạ đúng rồi nó nói đàng hoàng bự tịnh tịnh không có khóc lóc gì hết dạ, dạ, cưng dạ. khóc lóc á là người ta nói chị áp lực cưng không được không có nghe em nghe không có gõ nhưng mà giờ em xin lỗi chị xin lỗi chị hai chứ xin lỗi lên. linh nói có nói vậy đó vậy rồi em chồng nói nhỏ em chồng nói em chồng thì à, bây giờ rồi một phần như vậy với lại một phần là cái à, số tiền còn lại đó là chừng nào mà chị lo xong 49 đó 49 đúng rồi, rồi xong rồi. chị sẽ gửi tiền ra cho chị. tại vì à. tại vì anh lúc đầu á còn như vậy chị mấy lo dạ. thì bây giờ bảy triệu mấy rồi em lo xong đi rồi còn dư bao nhiêu tăng lên nó lại cho em em nói cho anh nghe thôi nha đăng lên còn nói là hồi lúc á, còn sống không ai là con ừ, nào lùi tới à. chết ủa sao biết không lợi anh chứ hàng ngày qua nhà tôi mà không lợi gì tôi ở nè anh muốn qua quay về trọ mình dẫn anh đi qua luôn thì không tới lui thăm lơm tới chừng chết đi rồi á thì à, chị em xúm lỡ xúm về dễ ra khiên thùng cúng điếu đi mất tiêu ừ bưng để bình luận dạ, vô dạ, trong dạ. cái của này vậy đó con nói chuyện vậy gậy vậy tôi không chịu nhưng mà nãy giờ tôi có nói với chị rồi nhưng mà chị em tôi vẫn thượng thảo đàng hoàng tôi không bao giờ ghét bỏ tại bà tật nguyên đây tôi đây chờ tôi lui hoài giờ chú tài tới lui hoài cho anh tới lui đâu nếu mà không ấy anh coi nhà cửa ha có em có khổ mà em cũng đi bán giấy số ngoài chợ mình nè anh thấy tôi con có không sướng đâu tôi qua tôi dọn dẹp hết trơn tôi nói có lòng tôi không bao giờ nói gian nghe anh em nói đâu đó sự thật tôi tội nghiệp chị lắm mà tại chị buông lời bán cái ác của tôi thành ra tôi mới kêu anh xuống đây nữa thôi chứ tính ra tôi bỏ rồi đó dạ dạ ha em nói không rồi ha, không có gì cả thì à, sau sự dạ, dạ. việc này thì một một cái nữa là còn ví dụ như giờ ai cho ôi cũng mong là chị chị chị cũng uh, nhẹ nhẹ lòng bỏ qua nha thì bây giờ em về em cũng sẽ đăng cái ờ, clip này lên lại thì có clip nãy giờ sao em sẽ đăng lại để cho uh, mọi người hiểu được như thế nào nói vô đi xin cộng đồng mạng bây giờ đó là đừng có nhắn tin chửi em chồng chị chồng tôi nữa không phải là như vậy tôi đã lỡ lời tôi nói hoặc là gì chị tự nói đi tôi không có lỡ lời tôi nói chồng chị chồng tôi vậy giờ chồng có ấy thì ờ, ấy bỏ qua đi đó mới khác lên là cứ nhắn tin dạ. em chồng em tin chữ của tôi là sao chị chồng em chồng em sao cô nào giờ tôi đâu có làm chuyện tội bại gì đâu tôi đi bán từ tờ với số quy cái quyển chồng biết tôi chưa thì qua sự việc này em cũng hiểu rồi cái này nếu mà tôi làm vậy tôi có xin hai chị em em bàn luôn rồi đi dạ. thiêu hoàng đó xong về đó coi tiền bạc có thiếu gì thì coi út ít đó thì chị em hùng lại phụ cho rồi trả cho người ta cho xong là cũng dạ. nhẹ nhõm để hiếu nợ nần rồi con vợ nó tật quyền hai đứa con nữa mà không dạ. ngờ nó lại nói như vậy với với cưng rồi dạ. rồi cũng đăng lên vậy tội nghiệp cho chị với con nhỏ này mà chị không có được ngàn nào mà chị còn mượn tiền anh này không đủ chị còn phải sức tiền túi chị ra chị phụ vô rồi á xong rồi gọi trả lại chị chị chưa nói tiếng nào mà không tiếng cảm ơn xe chị đi tới lui đắp tiền rồi banh xe luôn chồng chị chửi chị còn còn còn chị chịu nè không ai chịu cho chị hết trơn á chồng chị nói xong thôi dính dáng với đây con hàng này nó nói tới nó lui đây rồi á miền phức này cái nọ nghe đừng có dính vô em nó không được em em mất rồi em phải chịu phải lo không phải nói ờ, đâu á dính cho cho cho cộng đồng mạng biết là sự việc như thế nào sao sao để không biết rồi cộng đồng nói là mình á không mà hồi nãy giờ chị cũng ấy nói rồi thì ờ, thùng đi là giờ không được đâu không có tiền em không có tham tiền đâu à, à, anh thì nè anh nghe chị nói sao thì anh cung cấp anh chỉ quay thôi anh không có hỏi câu gì nè là à, vậy là chị có biết số tiền à, trong cục tiền bao nhiêu không có không anh không hỏi con gà. chị dâu mới nói là dạ không có biết không có nói năng được tôi chị đàng hỏi là cái thùng tiền đó chị biết được bao nhiêu số tiền trong đó không đúng không? Đúng rồi. Rồi này nó mới trả lời nó nói là khoảng à, là 7 triệu mấy là trả tiền thiêu rồi là một triệu rưỡi là hai triệu rưỡi là mà người ta trừ một triệu tiền sổ nghèo còn một triệu rưỡi rồi. rồi là trả người ta một triệu rưỡi tiền thiêu là còn 7 triệu mấy là tiền bún điếu xong là hai chị em ôm đi hết dạ. là vậy đâu có được thôi rồi vậy nha chị cũng rút kinh nghiệm nha thì nói chung á là qua sự việc này em cũng ờ, rút kinh nghiệm nói chung ra thí dụ như nói giờ có gia đình anh chị em nghe ai gì chứ phần đây á, thì tôi mới hỏi giùm chị kỹ rõ ràng thật sự ra là chị chứ không có vợ để tội nghiệp cho chị chị cũng khổ chứ chị không có giàu Dạ. có gì ai đâu rồi mang tiếng mang tâm lỡ đây nè đây thằng cháu ngoại chị nè chị nuôi nó từ hồi nhỏ tới lớn mẹ cha nó bỏ chị nuôi chị bán số nuôi nó đó dạ chị cũng là xin tiền cũng có, người cộng đồng đồ để nuôi nó đó nó bệnh dữ Dạ. lắm luôn mà chị không lẽ chị đi đành đạn chị ăn tiền của em chị như vậy tiền nhà chị có ba chị em à chồng con nhỏ này là thứ ba chị xong tới chồng nhỏ này là tới nhỏ đó đó dạ. tiền con chứ không phải đâu đây chị mua con nào đó nó ốm đau bệnh hoạn lắm luôn cộng đồng mạng cho chị tiền mà mua nó rồi nó không này cái nọ chị không làm tiền của em chị đâu Để, chị kêu nói em chị làm thấp xong xua nó chơi một rồi giống như nãy giờ vậy à, được rồi à, đây đây cũng là cái à, clip à, đính chính là sự việc hôm bữa nha thì uh, sự việc hôm bữa nó ờ, do là một phần là do cái ờ, chị này phước thì là người ờ, qua trao tiền thì sau đó chị thấy thật là sao thì phước về phước đăng lên thì nó có chút ít hiểu lầm ảnh hưởng đến chị của anh cường rồi thì rồi bye bye cô chú nha em với con này ôm cùng tiền